thuyền rên từ nhà xa hai cái lũ nhói phi ta chỉ cái lũ trên kinh chẳng thôi your baby.